anh chẳng lạc lối giao phù hoa duyên hoa thành trôi mặt hồ rung lên mang lại mưa xuyên lấp lòng ta trái tim rộng lớn thôi nhân gian trong đôi mắt sầu lo bầu trời riêng đi cô đơn ngày dài ta mong quên đi ai ai mang cô đơn đi ai ai mang cô đơn đi ai ai mang cô đơn đi và áo oh, oh, oh, nhân ai đừng xa